Xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình tiếp tục review ờ, con SATA 5 V Smart con máy này một con máy bị rơi đập cái thẳng mặt xuống mặt đường con ờ, sờ ừ, tam năm này là có cảm biến vân tay đằng sau này cảm biến vân tay sau có ba mát camera một đèn flash một pin dung lượng 5000 mAh pin rất trâu máy trước này chưa được ờ, tháo cái máu bao giờ nhé vẫn còn tem của nhà máy đây ba mắt này mắt này mắt chính này mắt nào camera mắt chính là mắt rất to và độ Excel là lớn nhất trong cái cái cái bộ bo mạch lên của máy đây là con lách pin loa trong này loa trong này ở đây là loa ngoài này mic này chân sạc đời mới chân tai si và rắc cắm tai nghe ba phẩy năm